Hello anh em, mình là Chun Thì hôm nay sẽ là một cái video khá là chóng mặt Khi mình sẽ biến Minecraft trở nên như thế này Ôi trời ơi Và làm sao mình có thể chơi Bedwars khi nó trông như vậy Thì hãy xem hết video để biết nhé. Có rất nhiều thứ hay ho trong video đấy Và mình nhận thấy chỉ có 64% các bạn xem trên kênh mình mà không đăng ký Mong anh em có thể giúp mình cho hai cái nó dài bằng nhau được không Trong video này mình sẽ phải dùng đến một cái shader Mới có thể làm được điều này Mình sẽ để link shader dưới phần mô tả Anh em có thể tải về và trải nghiệm Ủa đánh nhau thế nào vậy? Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe để mình có thể có ý tưởng làm nhiều video như này hơn. Và đừng quên tham gia Discord của mình để tham gia những sự kiện như mình sẽ add skin anh em vào trong thumbnail của mình. Yep, để như anh em có thể tham gia được. Và mình chúc anh em có cả một năm thật là vui vẻ nhá. Ok, bye bye anh em. Rồi thì dùng shader này để chơi backward thôi. Let's go. Để chúng bắn tài khoản cho nha, để chúng bắn tài khoản cho nha. What the fuck? Hello anh em nha, hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái video gọi là phê phê cần nhất trong kênh của mình. uh, hello xin chào tất cả anh em nha, mình là Cò Lộc mình mình mình là chun ờ, giờ ở ờ, là chun đây mà đem với chị một cát và mình là dây cá đây và hôm nay mình sẽ review trang một cái shader cũng như là sao ta mẹ trứng béo thì cái shader này á thì cái shader này bằng cái đấy anh em có thể tăng được <laughs> anh em có thể tăng tầm gì bằng cách đấy rất là xa luôn ấy ờ thì trong cái shader này anh em nên tắt cái practical ấy có nghĩa là cái khi mà mình đánh người ấy bật đi nha bật đi nha anh em ơi bật bật bật bật bật meo meo meo cái tông chí thôi đây no thôi vào nhá chúng ta chơi nhanh nha chúng ta chơi nhanh nhá anh em khách may khách hay tính mức mà châu nhà cách sống chuồng hết cũng kinh xin lỗi vì những lời hứa đừng có hát là tỉa trâu nhà cát sống chuông bây giờ ok mẹ cái thằng cốc cát <laughs> mẹ cái thằng mắt to mẹ cái thằng cốc trắng mẹ mẹ cái thằng mắt tòi mẹ lầy theo mẹ cái thằng mắt tòi ừ. mẹ cái thằng da đen đeo mặt nạ <laughs> ma lắc quá ai hỏi ai hỏi u á kia mẹ thằng cát đi thằng nào cũng béo hết Trời mẹ mẹ lấy một búa với cái dại mẹ bớt gáy mẹ gáy chó What? Không oh. còn, cái này giúp, giúp, giúp. Giúp đây, giúp đây, giúp đây. Incoming. Sau lưng, cho lưng chú này. Kìa kìa kìa, đánh đánh nó, đánh nó, đánh nó đây. Hai máu. Ở ờ, chưa, chưa về à. sao sao tụi ra mày lắc quá, thì ra không biết tới nhà chưa nữa ờ. đừng có chửi à, nữa, đừng có chửi nữa. Nó qua kìa, nó qua, nó qua. Mẹ. Mẹ qua không? Nó qua nhà bên kia mấy hai thằng đi. À, mày sao quần không đâu? À nó qua thì. Ôi ơi. Mẹ em. Nó <laughs> bạn nhiều có tin nó rồi. Ui. Mẹ meo meo meo meo chỉ là tâm trí tôi đấy không nghe ô anh em là u tỉa tỉa tỉa tỉa tỉa tỉa cứ qua đi tôi yếu hết rồi yếu hết rồi thằng nào cũng còn hai mươi máu hết á qua đi nào sao yếu hết mẹ trời ơi cuộc sống mà trời ơi lại tắt mít người ta rồi trời ơi thương người như thế thương thân đâu rồi thân đâu không để mà để để người ta chửi là sao bà mẹ tụi bay tụi bay tụi bay lại tắt mít tai nghe của tao là tụi bay sai lắm luôn á tụi bay biết không hử trời ơi cuộc sống mà trời ơi làm ơn đi mở tai nghe lên nói chuyện bình thường đi trời cái gì ơi thương ở đâu ở đâu nó ở đâu nó ở đâu nó ở đâu nó trong chat yeah rồi ok chưa yeah. đây Ô. không mua mặt nó phòng mấy anh em còn mẹ nôm nôm nôm nôm ôi ui adu ai ai adu adu what the จูนอยู่หลอกแกโอ้ no lọt he kìa chu lọt nói thôi. chung á là cái shader này anh em chỉ nhìn thấy những người ở dưới không thấy những người ở trên được hoặc trước mặt thôi ngước lên ngước lên trên là thấy bầu trời không nước xuống dưới mới thấy người chứ kiểu cái đầu của anh em sẽ bị thấp hơn cái dùng cái shader này à, anh... ở thay cái thằng đeo mặt nạ không hack thấy rồi thấy rồi nó cái mấy thằng đó mấy thằng nó nó kiểu như là mấy thằng hàng qua phim sẽ là nó hay đeo mặt nạ để che mặt rồi nó chơi ngày nè à ra bữa bữa thì ra xem xem một bộ rồi gì đấy mà chuông chuông em đi GTB quen được hả hả cái gì cơ em chả biết cái gì hết anh nó cáp kìa Red toàn cheat không mà Chun Gaming quên đưa Ultra View Là sao? Liên quan gì đến mình? Liên quan gì đến mình? Liên quan gì? Liên quan Liên quan Liên Blue Blue Blue Blue Blue Ui da ui da Red mà sao cái red mình vậy? Ôi được được Ôi cái cái dư dư dư dư dư dư dư Ôi chú cứ lật Ây Ui, anh em Đi sang kia Cả à, đông đưa luôn Sang, sang, sang, sang kim cương qua đây anh em Sang, còn thằng đơn của tao nữa Này luôn này, nhờn luôn Ây vui Ô, ô, hai Motherfucker Không vui đó con Ha ha ha Oh, failed the void With no reason anh em cố lên mình mình mình phải làm cho bét của của giường của Green Rocken ơi để tôi lên cho tại sao lại có con mẹ mày chứ ấy nhầm ấy cô cô cô cô cô green qua green qua green qua green qua green green ơi ơi cao quá anh em ơi hên hên hên hên sao ngày cá tháng tư lại vào lần hả à tại sao lại ngày cá tháng tư lại mua mùng một tháng bốn ừ Hoài. đúng rồi tại sao nó phải vô ngày 2 tháng 4 chứ tại sao ngày có một ừ tại sao nó, không phải mùng một tháng 13 tại, tại sao nó phải mùng một tết tại sao nó không phải là ngày lễ đi nghỉ Ủa, ê, ngày tháng tư không phải cả tháng tư là cả ngày mùng tám em mùng tám tháng tư chứ mà tại sao nó lại vô một tháng tư à đúng không đúng không phải cách cái gì cơ đúng không cái là cả cả tháng tư đúng không cả tháng tư đúng không ừ À, là chú không nhìn thấy gì hết rồi đấy người đâu cứ nó nó đập nó đập nó đập nó đập cái gì nó đập cái đích cái đầu nó ờ. cá đang ở chỗ chú rồi cá đang ở green với chú rồi kêu kêu kêu kêu kêu kêu cứu không cái gì mà mẹ mày mày mày đưa mẹ kê mẹ bỏ con ui hay quá đâu đâu đâu đâu đâu đâu cuộc sống mà tôi đây ôi kìa kìa nhìn chu đánh nhau anh em mình đứng nhìn chu đánh nhau mua à ngon được rồi được rồi ui ui một em một em một bạn rất cười tôi đã hại hiểu gì mà vô luôn vô luôn ai kê kê kê ui red red red blue blue blue Ok, no, no, no. Mid, mid, mid, mid, mid, mid, từ mid, từ mid. Get level 2. Get level 2. Mid. No, no, no, no, no, Ok, ok, ok. Uh. Lãng xẹt. Anh, anh em. Anh thấy nguyên một cái hố luôn là... À, à anh thấy nguyên một cái hố luôn này. Bố anh em. Ôi, ôi cái gì vậy ai anh em ơi ôi ôi ok cứu cứu cứu thì ra nó mà lóc yên nó mà lóc yên nó mà lóc yên nó mà lóc yên anh em ơi nó mà lóc yên nè ui ai ai đi ai sao nó lóc yên nè ôi chúng chết rồi chúng chúng chúng đài I'm dead Ơ Ờ té cái gì á Ơ <laughs> Bên cạnh nhau mà không biết Ừ thật Cát còn còn còn hai tụi mình ở đây thật cát Uh shit <laughs> Nó bên ngoài cửa Cát Đấy đi ạ Hay Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Ngon Cái nữa dạ. à, dạ, Bin bin bin bin Oh shit Bin chúng ta là những con, chúng ta là những con ma chơi, Bin. Chơi ma chơi, ma chơi, đang sau. Ma chơi, ma chơi, ma chơi. Ai khoan, hình như đứa nào có thằng đứa con mình đấy. nó là gì chạy ừ. đi. Đi đi. Đằng sau, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Bin chạy lên nè, Bin, Bin, chạy đây. Ô. <laughs> Bin. Ừ. Anh, anh, anh chót cười Việt Nam. Anh, từ từ, anh em anh Joker What? em bị dính to rồi y chang skin này y chang skin này em bị dính to rồi bay rồi em cứu ờ à, đang cũng bị rồi oh ờ chú cũng bị rồi chú cũng bị rồi chú bị dính to rồi Ê, nhưng mà chú là Spiderman mà dính tầm lâm oh shit dính tầm lâm rồi ấy tia tia tia tia <laughs> Chứ bị dính ở trên này Ôi, cái tay đâu tay Cái bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi Ra ra ra ra ra đừng đừng đừng đây nhìn này Nhìn cái bức tượng, nhìn cái bức tượng, nhìn cái bức tượng Bi Đây, coi Ê, what the fuck Ơ, ơ Ờ Tự nhiên chết kìa chết mặt Đủ, anh Spiderman Spiderman, ui Anh này cứu em Anh này cứu em Ô Nhìn buồn cười cực, nhìn buồn cười cực. John, cho đi lên. Ok, tao T3 đây, T3 đây, T3 đây. Mưa. Biết anh em, à em, anh em nhìn nhìn nhìn nhìn chun nhìn chun. Nhìn chun, nhìn chun. Nhìn biết à, bị ép, bị ép mà, ừ vô đi vô đi anh em ơi ok vô nha cái gì đóng window đóng window nâng cấp window mẹ đi không gì nha đi ra phân này đi ra phân này mà Mẹ ơi, đóng cửa sổ sao? ờ, <laughs> cái gì ấy? <laughs> ừ, chill chill chill chill chill. Đóng cửa à, anh em vào đây, anh em vào đây kệ cát, kệ cát. Đúng. Dạ mẹ cát vô, vô. Kệ đi, vô vô vô vô vô vô vô. Vô vô. Kích kích kích Không chơi kích. <laughs> Ờ, được rồi à, ok ok ok ok Kìa, trốn cát trốn cát ờ, ờ, ờ, ờ, đúng rồi đúng rồi ra trời nhìn cát nhìn nước nước lên mặt thành nước ờ à? từ từ từ từ từ từ từ từ im im Suýt suýt suýt suýt Im im im im Xích vô tí đắt Xích vô xích vô tí đắt Xích vô xích vô Ừ Khỏi đóng rồi Ngoài anh em đợi tí kêu mẹ lắm what? what? ơ nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn cát kiểu đồ to hơn thân á nhìn nhỉ nó bị kẹt ở trên á bay mưa tùm lum vô á ôi tao cũng hư mẹ chùa rồi <laughs> đây giờ cắt cái gì cũng vẽ mày anh em anh chắc chung đi không bị chủ tôi đâu later <laughs> <laughs> cái gì đây ôi bay luôn bộ mạch chủ luôn <laughs> thôi theo bọn tôi chơi nhá ok ơ oh, đừng con này đừng con này chơi luôn ô oh. Buku buku. Buku buku. Buyu buku. What? Kìa kìa kìa gửi sang. Kunci kunci kunci kunci. Oh what the fuck? Kunci chơi một cách rất là ngớ ngẩn luôn. Tinh. Vãi không tinh. Lukaku. Ờ, uh, uh, không không không có cát nó cứ im im nè ừ nó cứ ừ. im im cái kiểu gì bây giờ tao quá ê anh em ơi quýnh châu đi quýnh châu quýnh châu quýnh châu quýnh châu cái chết mẹ nó anh chết rồi ui tí mất giường ấy tí mất giường ấy tí mất giường ấy ừ. tí mất giường ấy tí mất giường ấy anh em không chưa đây đâu blue ờ, sang ờ, blue sang blue sang blue sang blue sang blue blue đâu trên cây trên cây trên cây trên cây trên cây trên cây quê quê quê tôi qua nhà blue đây ok blue uh, một xuống rồi buồn chi à. đâu buồn chi in my heart cả đống đứa luôn trời chạy ok đúng rồi thì ra quân window xuống đi blue blue quân nó xuống đi thì ra quân nó xuống được thì cái cái cái Tao thấy luôn này Bà bà bà bà già Trên đầu à Đấy có đứa dùng cung nữa trời ơi đồ tiktok Idol tiktok À đam mê Đam mê Ui một máu Một Một đó Để chú bảo vệ mình Mày vào đây, mày vào đây Ui đầu Ui nó Một đứa là một đứa chắc rồi Ui Cảm ơn chun đã bảo vệ tôi No No Tôi chạy đây ừ. ừ, Tôi sẽ nhớ ơn Ai ừ. ai bình tĩnh nha Dì Ui Tôi thì cũng là một trải nghiệm khá là thú vị trong cái ờ, video lần này thì à, nhưng mà thấy có vẻ thấy vắng vẻ quá thấy vắng vẻ quá nhỉ vắng vẻ quá trời ơi cuộc sống mà ủa có ai đâu à con cái, oh shit Ê, đâu bạn ơi bạn ồ ờ. oh. rồi à... Xong rồi cảm ơn anh đã xem video hãy mình thích kênh này hãy cho mình một like subscribe Ok thank you anh em Tôi đừng có bướng nữa Đừng có bướng nữa Không thắng được trận nào luôn Khó thắng lắm Thật ra, thật ra có một trận thắng này nhưng mà anh em nghịch quá không thắng được Tệ